Các em học sinh thân mến, hôm nay cô chủ cô trò chúng ta lại chuyển sang cái chủ đề tiếp theo đó là về số nguyên tố và hộp số. Thì ở cái chủ đề trước đây còn có nhiều dạng bài toán nâng cao, khó hơn, phức tạp hơn thì bạn nào muốn tìm hiểu sâu thì chúng ta hãy đợi cái các chuyên đề bồi dưỡng sinh giỏi lớp 6 của cô nhé. Bây giờ chúng ta học sang cái phần số nguyên tố và hộp số thì để nắm vững cái phần số nguyên tố hộp số như thế nào thì chúng ta phải nhớ các kiến thức sau thứ nhất là về phần kiến thức cần nhớ số nguyên tố chúng ta phải hiểu là số nguyên tố là số như thế nào đúng không à, thì chúng ta nhớ lại xem nào số nguyên tố phải là số tự nhiên lớn hơn một đấy và như thế nào nhỉ nó chỉ có hai ước là một và chính nó như vậy một số là số nguyên tố phải thỏa mãn hai điều kiện đúng không điều kiện thứ nhất nó phải là gì nó phải là số tự nhiên lớn hơn một đấy điều kiện thứ hai là nó chỉ có hai ước là một và chính nó đây còn hợp số là số như nào thì chúng ta lại tìm tiếp là hợp số phải là số tự nhiên lớn hơn một đấy có nhiều hơn có ba ước bốn ước năm ước và vân vân đấy còn số nguyên tố các em lưu ý là nó chỗ từ từ chỉ có hai ước đấy như vậy cô đã cho các em nắm lại vững lại khái niệm thế nào là số nguyên tố thế nào là hợp số rồi chúng ta phải nhớ nắm vững nắm chắc cái kiến thức này các em nhé ý thứ ba là cô muốn lưu ý cho các em số nguyên tố nhỏ nhất sẽ là số 2 và đó là số nguyên sao nó lại số nguyên tố chẵn duy nhất chúng ta biết chưa à, vậy chúng ta dựa vào cái khái niệm của số nguyên tố chúng ta khẳng định số 2 phải là số nguyên tố chẵn duy nhất bởi vì nếu như còn số nguyên tố chẵn nào khác hai thì số nguyên tố chẵn đó lại chia cho hai như vậy ít nhất là ngoài ước một và chính nó ra nó có thêm ước là hai nữa hiểu chưa nào do đó số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất đây và ý thứ tư cô muốn các em nhớ là số 0 và số 1 không phải là số nguyên tố mà cũng không phải là hợp số đấy thì trong sách giáo khoa ở một số bài tập thì người ta thường ký hiệu số nguyên tố là p đấy. bây giờ chúng ta sẽ luyện các dạng bài tập có liên quan đến số nguyên tố và hợp số để chúng ta hiểu rõ chúng ta nắm vững kiến thức về số nguyên tố và hợp số các em nhé chúng ta chuyển sang phần 2 là bài tập Bài 1 Đề bài yêu cầu chúng ta là các số sau đây Số nào là số nguyên tố Số nào là hợp số Ở đây đề bài cho chúng ta 5 số Số thứ nhất là 342 Số thứ hai là 13 Số thứ tư là 3 là 54 Số thứ tư là 435 Và số thứ năm là 29 Vậy để biết được số nào là số nguyên tố số, nào là hợp số thì trước hết chúng ta phải xem đây là những số tự nhiên lớn hơn một hay chưa. Đấy. Thứ hai, muốn khẳng định nó là số nguyên tố thì chúng ta phải khẳng định cái gì nữa? Chúng chỉ có hai ước là một và chính nó. Đấy, chúng ta hình dung này Còn nếu chúng ta muốn khẳng định số đó là hợp số thì chúng ta khẳng định nó là số tự nhiên hơn một thì là chắc chắn rồi đúng không? Nó phải có nhiều hơn Đấy. Như vậy trong trường hợp này ngoài ước một và chính nó ra các em chỉ cần chỉ thêm một ước khác một và chính nó nữa thì nó sẽ là hợp số đây đúng chưa Đấy. vậy bây giờ chúng ta xét từ số 1 các em nhé số thứ nhất là số 342 vậy số 342 này là số nguyên tố hay hợp số Đấy. nó là số nguyên tố hợp số Đấy. chúng ta xem là 342 này nó có ước nào khác một và ba bốn hai hay không đúng không nào đấy vậy chúng ta nhìn thấy này ba bốn hai ngoài ước gọi là một và ba bốn hai ra nó còn có ước là hai đấy bởi vì theo dấu hiệu chia cho hai thì số này có chữ số tận cùng là hai nên số này còn chia cho hai còn chia cho hai tức là hai là ước của nó do đó cái số ba bốn hai này có nhiều hơn hai đúng nào do đó nó không phải là số nguyên đấy bây giờ đến số hai là số 13 Số 13 thì như thế nào em? Nó có ước và mấy? À, nó chỉ có ước là một và mấy thôi Là 13 thôi Vì 13 không còn chia hết cho số nào từ lớn hơn một bé 13 cả đúng không? Tại nó chỉ chia hết cho một và 13 Do đó số 13 là số gì các em? À là số nguyên tố phải không nào? Đấy. Xét đến số 3 Đây là số mấy các em? Là số 54 Đúng không? Số 54 này là số chẵn lớn hơn 2 chúng ta dựa vào cái câu là gì số nguyên tố nhỏ nhất là hai và đó là số nguyên tố chẵn duy nhất do đó từ đó chúng ta có kết luận tất cả những số chẵn lớn hai đều là hợp số đấy ba bốn hai cũng là hợp số cô giải thích rồi năm tư chắc chắn là hợp số đúng không các em bởi vì nó chia hết cho mấy cho hai nó còn chia hết cho nhiều nhưng chúng ta đừng chỉ ra nó chia hết cho một số khác một và chính nó nó là được tức là nhiều hơn hai nữa là được đấy thế 435 thì sao em à 435 thì nó là số lẻ như vậy nó không bám sẵn vào cái chỗ là hai là số không có chẵn duy nhất được đúng không đấy nhưng chúng ta lại thấy 435 này có tận cùng là năm theo dấu hiệu chia cho năm thì số này lại chia cho năm Đấy. Do nó có một ước khác một của chính nó chúng ta phát hiện ra là một ước đó Ngoài ra còn có ước khác nữa nhưng chúng ta phát hiện ra ước đầu tiên là năm đúng không nhỉ? Do đó số này lại cũng là hợp số đấy còn số 29 thì sao số 29 này nó có chia hết cho số nào ngoài một và chính nó hay không hay nói khác là nó có hút ngoài một và chính nó không à chắc chắn là không rồi đúng không bởi vì chúng ta không thấy số 29 nào chia số 29 này chia hết cho số nào ngoài một và chính nó cả Đấy, do đó số 29 là số nguyên tố à, chúng ta hiểu chưa à, như vậy để xét số nguyên tố hay là hợp số trước hết chúng ta phải xem nó là số tự nhiên lớn hơn một hay chưa đấy sau khi khẳng định nó lớn hơn một rồi nếu chúng ta muốn khẳng định nó là số nguyên tố thì chúng ta phải khẳng định nó chỉ có hai bước đấy còn nếu chúng ta muốn khẳng định nó là hợp số thì chúng ta khẳng định nó thế nào nó có nhiều hơn hai bước đấy nhớ là có nhiều hơn em hiểu cách làm dạng bài này chưa à bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài nhé em nhé vậy chúng ta không phải giải thích nữa đối với bài này chúng ta chỉ ghi là số các số là số nguyên tố là rồi các số là hỗn số là hiểu chưa nào Đấy, chúng ta giỏi em ghi là các số là số nguyên tố là là số nào? Là số 13 Là số 29 Đấy. Còn các số là hợp số Các số là hợp số Là gồm các số 342 54 và 435 Đấy. Còn vì sao cô đã giải thích rất là kỹ rồi phải không? À, bây giờ chúng ta chuyển qua bài 2 các em nhé chúng ta chuyển qua bài 2 các em thân mến chúng ta trở lại bài thứ hai đó là xét xem tổng hiệu sau là số nguyên tố hay là hợp số Đấy. thì muốn xét tổng hiệu sau là số nguyên tố hay là hợp số thì chúng ta cũng làm gần tương tự vậy đúng không em đấy thì chúng ta muốn khẳng định là số nguyên tố phải khẳng định nó chỉ nó lớn hơn một chỉ có hai thước là một và chính nó còn nếu chúng ta muốn khẳng định nó là hợp số thì chúng ta khẳng định nó là số tự nhiên lớn hơn một có nhiều hơn hai ước đấy bây giờ chúng ta tập trung vào câu a nhé câu a này. giải nào câu a các em xét cho cô cái tổng nào ta có đề bài cho cái tổng là ba nhân bốn nhân năm cộng sáu nhân bảy chúng ta thấy cái tổng này chắc chắn là số tự nhiên lớn hơn một không tính là chúng ta chắc chắn điều đó đúng không nào đấy bây giờ chúng ta xem là nó có nhiều hơn hai ước hay không Đấy. thì chúng ta để ý này ba nhân bốn nhân năm ở đây có chứa thừa số 4 Đấy Vậy thì cái tích 3 nhân bốn nhân năm này chia được cho hai, Còn cái tích là 6 nhân 7 có chữ thừa số 6 Thừa số 6 này chia được cho hai, Vậy theo tính chất chia hết của một tổng Thì tổng này chia hết cho hai tổng này chia cho hai có nghĩa là tổng này sẽ có ước là hai các em ạ Đấy. vậy thì tổng này ngoài ước một và chính nó ra nó còn có thêm ước là hai nữa do đó tổng này là hữu số các em hiểu chưa Đấy. bởi vì chắc chắn tổng này lớn hơn mấy rồi lớn hơn hai rồi nhá Đấy. bây giờ trước hết chúng ta phải nhận xét tổng này lớn hai cho cô đã nhá Đấy. tổng của ta là đây vì là hay là ghi lý luận chia cho hai chúng ta lý luận lớn hai sao cũng được vì này 3 nhân 4 nhân 5 chia hết cho 2 đúng không? Rồi là 6 nhân 7 cũng chia hết cho 2 nên cái tổng là 3 nhân 4 nhân 5 cộng 6 nhân 7 tổng này chia hết cho 2 Đấy. tổng này chia cho 2 mà tổng này lại lớn hơn 2 do đó tổng này ngoài ước 1 và chính nó ra nó còn có ước là Đấy. mà 3 nhân 4 nhân 5 cộng 6 nhân 7 lớn hơn 2 đấy do vậy do vậy 3 nhân 4 nhân 5 cộng 6 nhân 7 có nhiều hơn hai thước có hay là ta ghi cụ thể có nhiều hơn hai thước còn bây giờ ta hỏi là vì sao lại biết nó có nhiều hơn hai ước bởi vì nó ngoài ước là một và chính nó ra nó còn có ước là hai đúng không vậy cái tổng đó sẽ là khởi số do đó cái tổng 3 nhân 4 nhân 5 cộng 6 nhân 7 là khởi số các em lưu ý học sinh chúng ta là thường quên cái câu là mà nó lớn hơn khi nó chia cho hai rồi mà nó không lớn hai thì chưa hẳn nó là hộp số các em ạ bởi vì nếu số đó là chỉ có mức bằng một và hai thì sao số đó bằng hai thì sao đúng không cho nên chúng ta lưu ý các em phải khẳng định cái câu là lớn hơn hai này cái lớn hơn hai này cũng rất là quan trọng Đấy. ngoài ra nhiều bạn lại còn phát hiện ra không những cái tổng này có ước là hai mà các bạn lại phát hiện ra nó còn có ước là mấy các em là ba đúng không nhỉ bởi vì là ba thì chia cho ba 6 cũng chia cho 3 cho nên tổng này cũng chia cho 3 như vậy ngoài ước là hai ra ta còn nhìn thấy rõ hai có ước là ba nữa đấy cho đó bạn nào không nhìn thấy ước là hai các bạn nhìn thấy ước là ba cũng được và nó cũng có nhiều hơn hai ước là một và chính nó ra do đó cái tổng này là hợp số chúng ta chuyển câu b câu b cái tổng của chúng ta là đề bàn cái cho cái hiệu là 7 này nhân 9 nhân 11 nhân 13 trừ đi 2 nhân 3 nhân 4 nhân 7 Đấy. thì các bé phát hiện ra xem tương tự bài A phát hiện ra hiệu này chia hết cho mấy à nhìn thấy ngay đúng không em hiệu này chia hết cho 7 thậm chí hiệu này còn chia cho mấy em chia hết cho 3 Đấy. vậy chúng ta sẽ khẳng định cái hiệu này lớn hơn 3 mà nó còn chia cho 3 tức là nó có ước là 3 nữa do đó nó có nhiều hơn là lý luận tương tự bài A các em nhé là lý luận cô lý luận chia cho ba thôi chứ cô lý luận chia cho bảy vì bảy là nhân 9 nhân 11 nhân 13 chia hết cho ba tại sao chia ba các bạn biết chưa bởi vì 9 này chia được cho cho ba do đó tích này sẽ chia cho ba và 2 nhân 3 nhân 4 nhân 7 cũng chia hết cho ba đấy từ đó chúng ta suy ra trừ 2 nhân 3 nhân 4 nhân 7 hiệu này chia hết cho 3 hiệu này chia cho 3 có nghĩa là gì em hiệu này chia cho 3 có nghĩa là hiệu này có ước là 3 suy ra 7 nhân 9 nhân 11 nhân 13 trừ 2 nhân 3 nhân 4 nhân 7 có ước là 3 đấy khi nó ước là 3 mà nó lại lớn hơn 3 là game này sẽ có nhiều hơn hai ước ngoài một là chính nó ra ít nhất nó còn có ước là ba đúng không nào à, do do vậy bảy nhân chín nhân mười một nhân mười ba trừ hai nhân ba nhân bốn nhân bảy có nhiều hơn hai ước có nhiều hơn hai ước vì 7 nhân 9 nhân 11 nhân 13 trừ 2 nhân 3 nhân 4 nhân 7 lớn hơn 3. Đấy. Vậy kết luận cuối cùng 7 nhân 9 nhân 11 nhân 13 trừ 2 nhân 3 nhân 4 nhân 7 là hợp số. Đấy. Các em hiểu cái cách lý luận nó là hợp số thì chúng ta làm như cô A và cô B như thế nhé tương tự chúng ta sẽ làm câu C tương tự chúng ta làm câu C chúng ta quan sát câu C nào quan sát câu C tổng của chúng ta là gồm có 3 nhân 5 nhân 7 11 13 và 17 cộng 11 nhân 13 nhân 17 chúng ta thấy rằng là cái tổng này mức thoạt nhìn chúng ta không thấy nó chi hết cho mấy giống như câu A và câu B đúng không các em đúng không đấy 3 nhân 5 nhân 7 11 nhân 13 nhân 17 3 với 5 7 là số nguyên tố rồi 11 13 17 lại cũng là số nguyên tố nó chẳng chia hết cho số nào trong cái 3 5 7 này cả đúng không như vậy mới đầu nhìn chúng ta thấy rằng cái tổng này không chia hết cho số nào nhưng chúng ta để ý này 3 nhân 5 nhân 7 là số gì à là số lẻ đúng không 11 nhân 13 nhân 17 là số gì em cũng là số lẻ không cần nhân ta biết bằng số lẻ vậy thì tổng hai số lẻ là số chẵn mà số chẵn thì làm sao số chẵn thì chia được cho hai đúng không vậy thì tổng này sẽ có thêm một bước là hai Đấy, chúng ta hình dung ra chưa? À, như vậy chúng ta sẽ lý luận được cái tổng này cũng là hợp số. Các em hiểu chưa nhỉ? Đấy, cái lý luận nào vì nào? 3 nhân 5 nhân 7 cộng 11 nhân 13 nhân 17 thế nào nhỉ? Là số gì? Là số chẵn. Nên cái tổng 3 nhân 5 nhân 7 cộng 11 nhân 13 nhân 17 này sẽ chia hết cho 3. Đúng không? Nó chia cho hai chân suy dạng mà nó là thế nào? Nó lại lớn hơn hai Nó lại lớn hơn 2. Nó chia cho hai mà nó lại lớn hơn hai nữa thì điều đó chứng tỏ rằng số này cái tổng này sẽ có ước là hai và nó có nhiều hơn hai thước à, vậy ba nhân năm nhân bảy cộng 11 nhân 13 nhân 17 có nhiều hơn hai thước có nhiều hơn hai thước Đây, do đó nó là gì do đó 3 nhân 5 nhân 7 cộng 11 nhân 13 nhân 17 là gì các em à, là hợp số Vì vậy ngoài ước là một và chính nó ra chúng ta phát hiện ra nó còn có ước là là hai đấy do đó nó phải là hợp số thì hoàn toàn tương tự câu d chúng ta mới nhìn chúng ta cũng không phát hiện ra là nó là nó có ước khác một và chính nó là ước nào nhưng chúng ta để ý chính số tận cùng đây là bốn là một thì bốn cộng một là chính số cùng sẽ là năm chính số cùng là năm vậy thì kết tổng này sẽ chia cho năm như vậy tổng này lớn hơn năm lại chia cho năm vậy tổng này sẽ có bước là 5 khác một và chính nó do đó tổng này cũng là hợp số thì các em sẽ trình bày câu D tương tự câu C các em nhé bây giờ cô sẽ chuẩn bị thêm cho các em một số bài tập nữa em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em Thì các em cố gắng hoàn thành bài tập thật này thật tốt nhé Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo